thiền thân hành niệm 32 thân phần 20 thân phần thuộc đất gồm tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bao tử, phân, vật thực chưa tiêu hóa, não. 12 thân phần thuộc nước gồm mật, đàm, máu, mũ, mồ hôi, mỡ, nước mỡ, nước miếng, nước mắt, nước mũi, nước khớp xương, nước tiểu. Nếu hành giả đã tu tập và chứng đắc tứ thiền hơi thở, thì tứ thiền hơi thở sẽ là nền tảng trợ giúp cho việc tu tập thân hành niệm được dễ dàng, nhanh chóng một la mã phương pháp tu tập trước tiên hành giả lặp lại tứ thiền hơi thở cho đến khi ánh sáng trở nên rực rỡ tỏ chiếu và xuyên thấu sau đó hành giả xuất ra khỏi tứ thiền rồi phân biệt và nhận biết các thân phần từng cái một mỗi thân phần phải được nhận biết đủ bốn yếu tố là màu sắc hình dáng vị trí, giới hạn. 1. Thân phần tóc Màu sắc đen hoặc trắng hoặc vàng. Hình dáng là hình dáng sợi tóc. Vị trí ở trên đầu. Giới hạn từ chân tóc bên trong da đến ngọn tóc. 2. Thân phần lông Lông có nhiều loại, ngoại trừ hai bàn tay, hai bàn chân ra khắp toàn thân đều có lông bao phủ. Dưới ánh sáng của định, hành giả cần phải nhận biết màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn của lông một cách chung chung ở toàn thân. ba Móng mười móng tay, mười móng chân, một phần móng mọc sâu trong da, cả mặt trong và mặt ngoài của móng cũng cần được phân biệt. 4 răng tất cả các răng của hàm trên hàm dưới một phần răng mọc bên dưới hay là chân răng một phần bên trên cả mặt trong mặt ngoài của răng cần được ghi nhận năm Da Da như một lớp vỏ bao bọc toàn thân Hành xã dùng trí tuệ để tách rời da ra khỏi thịt và ghi nhận cả hai bề mặt bên trong và bên ngoài của da. 6. Thịt Thịt bên trong da bao bọc lấy xương. Thịt chiếm một khối lượng lớn trên thân, hành giả nên ghi nhận từng mảng thịt trên thân. 7. Gân Gân có màu trắng như những sợi dây chằng, có nhiệm vụ liên kết các khớp xương lại, có các đường gân lớn nhỏ đang xen bắt nguồn từ xương hợp sọ xuống đến các ngón chân, ngón tay. 8. Xương Hành giả nên ghi nhận từng phần của cả bộ xương từ xương hợp sọ, xương mặt, xương quai hàm, xương cổ, xương sống lưng, xương bả vai, xương sườn, xương chậu, xương đùi, xương ống chân, ống tay, xương ngón chân, ngón tay, cho đến khi hành xả có thể thấy nguyên khối cả bộ xương. 9. Tủy Tủy là chất dung dịch nằm trong các ống xương, đưa tâm đi theo các ống xương để ghi nhận chất tủy này. Bất cứ chỗ nào có xương thì đều có tủy ở trong nó. 10. Thận Hai quả thận như hai trái xoài trên một cái cọng nằm hai bên quả tim. 11. Tim Tim nằm bên trái cơ thể, phía trong có một lỗ hổng nhỏ xíu, có chứa một chút máu. Nó là điểm tựa cho tâm ý thức phát sinh. 12. Gan là hai lá gan bên dưới ngực. 13. Lá lách Nó là một miếng thịt, sống cái lưỡi, nằm bên trái của tim. 14 phổi là hai lá phổi bên trong ngực. 15. Ruột Ruột được cuộn lại thành từng khúc, bắt đầu từ cửa yết hầu cho đến hậu môn. 16. Màng ruột là một lớp màng mỏng bao bọc xung quanh ruột. 17. Bao tử như một cái túi treo lơ lửng, bên trong là nơi chứa đựng những thức ăn đã được nuốt vào. 18. Phân là vật thực đã được tiêu hóa nằm ở dưới gần hậu môn. 19. Vật thực thức ăn chưa được tiêu hóa. 20. Não là một khối tủy lớn nằm trong xương sọ. 21. Mật một túi mật nằm cạnh lá gan ở giữa tim và phổi. Một lượng mật đi luân lưu khắp toàn thân. 22. Đàm nằm trong bề mặt của màng ruột, bao phủ những thức ăn mới ăn vào, cho khỏi bốc mùi hôi thối lên trên miệng. 23. Mũ Chỗ nào có thương tích mà máu bị thối thì trở thành mũ. 24. Máu Máu chảy khắp toàn thân theo một mạng lưới các đường gân máu. 25. Mồ hôi là những giọt nước rỉ ra từ các lỗ chân lông. 26. Mỡ nằm ở giữa da và thịt, người càng béo thì mỡ càng nhiều. 27. Mỡ nước là chất dầu bóng đã tan, thỉnh thoảng xuất hiện ở một số nơi trên thân như bàn chân, bàn tay, chớp mũi, trán, vai, vân vân. 28. Nước mắt là chất nước chảy ra từ con mắt. 29. Nước mũi là chất dịch dơ từ trong não chảy ra hai lỗ mũi. 30. Nước miếng, nước bọt ở trong miệng. 31. Nước khớp xương là chất nhờn ở nơi những khớp xương trong thân thể. 32. Nước tiểu Nước tiểu được tìm thấy trong bàn quan. Hành giả cần phải phân biệt từng thân phần một, khởi đầu từ tóc, khi đã thấy rõ rồi mới qua đến thân phần lông, móng, răng, da, vân vân cho đến nước tiểu, rồi lại từ nước tiểu quán ngược trở lại đến thân phần tóc qua màu sắc, hình dáng, trú xứ, ranh giới. Thực hành không quá nhanh, cũng không quá chậm, vì nhanh quá thì các thân phần sẽ không rõ ràng, còn chậm quá thì sẽ mất thời gian, vừa quán vừa tác ý đến tính chất bất tịnh của các thân phần. Khi đã trở nên thiền xảo thì vượt qua cả khái niệm danh từ. Hai La Mã mở rộng 32 thân phần sau khi đã tu tập thuần thục 32 thân phần, khởi đầu từ tóc cho đến nước tiểu, rồi quán ngược trở lại từ nước tiểu trở về tóc. Quán ngược, quán xuôi được dễ dàng rồi, thì lúc này hành giả chuyển sang quán 32 thân phần ở bên ngoài. Trước hết, hành giả quán một thân phần ở bên trong khởi đầu từ tóc, sau đó hành giả dùng ánh sáng của định hướng về một người ở phía trước và quán thân phần ấy trên người đó. Khi đã thành công rồi, hành giả cũng quán như vậy với thân phần thứ hai, thứ ba cho đến cả 32 thân phần, quán ngược, quán xuôi cho đến khi thuần thục. Tiếp theo, hành giả lại mở rộng ánh sáng sang một người bên trái, một người bên phải một người ở phía sau, bắt đầu từ những người ở gần nhất, rồi hành giả mở rộng ánh sáng đến những người ở xa hơn một chút, từ những người ở trong cùng tu viện đến những người ở trong làng, người ở ngoài làng. Cùng cách thức ấy, hành giả dần dần mở rộng ánh sáng ra theo mười phương hướng, hướng đông, hướng tây, hướng nam, hướng bắc, hướng đông nam, hướng tây bắc, hướng đông bắc, hướng tây nam, hướng trên và hướng dưới. Hành xả quán lần lượt từng hướng một, mỗi lần một hướng, lấy bất cứ chúng sinh nào xuất hiện trong ánh sáng của định làm đối tượng, không phân biệt đó là người hay chư thiên, ngã quỷ hay súc sinh. Tu tập thân hành niệm để ta nhận biết về thân thể con người không có gì khác ngoài 32 thể trượt, ô uế, bất tịnh. Nó cũng giống như một cỗ máy đang hoạt động, luôn cần được cung cấp nhiên liệu thực phẩm vào cửa trên và bài tiết chất phế thải, dơ bẩn ra cửa dưới. Tất cả chúng sinh chỉ là sự cấu thành của 32 thân phần bất tịnh mà thôi. Thân hành niệm được tu tập, được làm cho thuần thục để dứt trừ tham ái đối với sắc thân của mình và sắc thân của người khác. Thiền bộ xương muốn tu tập thiền này, trước hết hành giả cũng lặp lại tứ thiền hơi thở dưới ánh sáng của định hành giả phân biệt 32 thân phần, lúc bên trong, lúc bên ngoài. Sau đó, hành giả chỉ chú tâm trên bộ xương và niệm rằng bộ xương, bộ xương hoặc bất tịnh, bất tịnh khi màu sắc, hình dáng, vị trí, giới hạn và đặc tính bất tịnh của bộ xương được nhận biết rõ ràng với trí tuệ thể nhập và khi các thiền chi trở nên dao động và nổi bật, hành giả sẽ đạt được sơ thiền với thiền quán bất tịnh bộ xương. Rồi cũng theo phương pháp tu tập bên ngoài của thiền quán bất tịnh trên 32 thân phần, hành giả cũng mở rộng tướng bộ xương ra từ gần đến xa theo 10 phương hướng, không phân biệt đó là đàn ông hay đàn bà, là chư thiên hay người hay súc sinh, mà tất cả chỉ là tướng bộ xương bất tịnh trong khắp vũ trụ vô biên